cái điều thú vị nhất kỳ lân thích là thích được đi giao máy đi giao hàng đi giao sản phẩm cho khách hàng tận nơi đi phục vụ tận nơi cái đó không phải là mất công mà đó là điều mà mình có phước và mình có được tổ nghề đại, được công việc mới được như vậy dạ kỳ lân ấy dạ em à, sắp đến rồi còn khoảng cỡ 10 à, cây nữa là em đến nhà anh dạ rồi ok anh em ok dạ, dạ chào dạ 500 mét nữa điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải ok 500 mét nữa ở bên trái sau bên phải Google nó tầm bậy rồi à, chào anh Ô, bây giờ lần thứ hai đi cảm giác nó đã hơn lần một nữa à, hả dạ. nhưng mà anh cũng đang chờ đợi cái lần hai này nè nhìn nhìn phân biệt là khác nhau chỗ nào nặng hơn cái kia chút nha cái này là 397 này là 402 gram